ví dụ như khi ờ, dịch đau mắt đỏ chẳng hạn các bạn biết rồi dịch đau mắt đỏ thì các bạn cũng biết là có người lây có người không nhưng mà đau mắt đỏ thì các bạn biết là là nó quá gì ạ à? quá dễ lây đúng không ạ 10 người ở trong một khán phòng mà một người đau mắt đỏ mà nói trong choang một lát thôi mà tất cả mà không đeo khẩu trang ấy thì 10 người thì phải gì ạ à? 8 người 7 8 người ngay hôm sau đau mắt đỏ ngay thì cách làm như nào thì các bạn đã à, thấy tôi từng chia sẻ nếu bạn nào nghe lại thì à, nhớ càng tốt còn bạn nào chưa thì nên à, nên có cây bút ghi lại ghi lại tôi chỉ dùng một viên đá viên đá trong tủ lạnh nó to bằng này viên đá trong tủ lạnh to bằng đúng bằng cái cái cái, cái hộp tôi cầm trên ngón tay chưa được đọc bạn đọc không dùng bất cứ một cái gì cái viên đá ông trà đá đó. trong nam thì mùa đông cũng như mùa hè đúng không ạ đầy đường ở đâu có trà đá nhưng mà dịch đau mắt đỏ thì tràn lan chúng ta vẫn cứ để dịch rồi ạ à, sống trong dịch trong cái đó một động tác rất đơn giản là gì ạ nếu đau mắt đỏ mới lây thì các bạn chỉ cần gì ạ chườm vào tay này chườm vào tay này. dưới đầu ngón chân ngón tay cái ngón ngón ngón giữa bạn nhá đặt đây đặt hai tay lên này giữ một phút và ở chân thế ở huyệt dũng tuyền ấy nghĩa là thẳng cái ngón ngón giữa xuống cái điểm lõm ở dũng tuyền các bạn úp hai chân vào nhau cũng giữ viên đà đó một phút sau đó chung môi ra này chung môi ra như hôn nhau ấy đặt vào một phút các bạn biết đau mắt đỏ nó kéo dài lâu có người có biến chứng cả tháng còn còn hỏng cả mắt ấy mờ mắt đi sau đó sau sau trận đau mắt đỏ mà nặng mờ mắt có thể là gì suy giảm thị lực còn đại đa số là kéo dài từ 3 đến 5 ngày đến đến 7 ngày thường thường dân gian chúng ta thì sông lá trầu này sông lá dâu này rồi à, sông hạt mùi này chúng ta đun nước cho hạt mùi cái hơi hơi hơi lá dâu hơi hạt mùi hoặc là lá trầu nó bay lên và chúng ta đưa mắt vào đó sông thì nó giảm nhưng cũng phải ba ngày thế mà trong cái đó cái viên đá cái viên đá <laughs> tủ lạnh mà chúng ta uống trà cho vào ngón ngón ngón, ngón chân cái này chúng ta ốp vậy nếu mới lây các bạn biết thời gian bao lâu khỏi không một tiếng đồng hồ có ai nghe lần đầu tiên chắc giật mình không một tiếng đồng hồ làm một lần ấy, khỏi liền còn trường hợp nặng nhá trường hợp nào nặng mà các bạn không dám nhìn cái cái, cái bóng điện nữa nặng như vậy thì mỗi tiếng làm một lần và 6 tiếng làm 6 lần ngày mai có thể hết chấm dứt rồi nếu mai chưa hết làm lại ba lần nữa mỗi tiếng một lần nữa sẽ không có sang ngày thứ thứ hai đâu nghĩa là sau một ngày không có sang ngày thứ ba ngày thứ hai thứ hai là hết kết thúc các bạn thấy vi diệu không? ạ đơn giản không ạ quá đơn giản đúng không ạ vi diệu thì quá vi diệu viên đá trong tủ lạnh nước đá đó nó đâu phải thuốc gì